Triton 2021 là một cái xe mình thấy là hiện đại, cứng cáp, nam tính với rất nhiều cái đường nét mới mà mình nghĩ là nó sẽ ảnh hưởng đến các đời xe sau này của Mitsubishi. Ví dụ như là chúng ta sẽ thấy Expander nó có cái đầu xe tương đối giống và chắc chắn là trong cái thế hệ gần đây của Mitsubishi đó là chiếc gì? Chiếc uh, Pajero Sport cũng có cái đường nét tương tự và chiếc sắp nhập về của Mitsubishi đó là chiếc Outlander mình nghĩ là nó sẽ có đường nét tương tự như là Mitsubishi uh, uh, Triton 2021 2020 à, chúng ta sẽ có một cái mặt ca lăng mỗi cụm đèn led rất là ăn nhập với nhau gọi là dynamic shield ngôn ngữ thiết kế của gọi là của Mitsubishi gần đây à, với cái cụm đèn led rất là nhỏ cái đèn led của thế hệ này nhá đèn led của thế hệ uh, này của bản này đối với cả bản hai cầu premium này, nó sẽ là đèn led tự động điều chỉnh được cường độ sáng điều chỉnh được uh, tầm chiếu chúng ta sẽ có một cái đèn sương mù thực sự là đèn sương mù nó là đèn halogen hoặc là bi xenon gì đấy tương nhưng nó là sẽ đèn phá xương thực sự chứ không phải đèn led uh, đèn led đó nếu cái, cái đèn phá xương này mà sử dụng đèn led thì nó sẽ không hiệu quả cao nhưng mà nó là chiếc xe off road nên là cái việc tính toán sử dụng cái đèn uh, halogen cho cái việc phá xương là rất quan trọng Mitsubishi trong lịch sử nó vô địch rất nhiều các giải của của Paris Dakar rất nhiều các giải uh, off-road nổi tiếng với cái trên cái mẫu Mitsubishi Triton và họ có rất nhiều kinh nghiệm, rất nhiều công nghệ có khả năng làm được cái chiếc xe off-road tốt và có khả năng giành chiến thắng ở các giải off-road. Nhưng mà đối với cả xe thương mại, đối với xe thương mại phục vụ cho việc uh, di chuyển giữa off-road và đô thị thì việc đấy là việc không đơn giản. Trong khi cái ờ, cái làm nên một cái sản phẩm như thế ấy, thì cái thương hiệu Ford có những thương hiệu như là Ranger rồi là Nissan có Navara họ đã làm rất là tốt cái, cái điều này và từ khi mà Mitsubishi thế hệ mới ra đời thì không biết là cái thế cái thế đứng và cái đối trọng ở thị trường Việt Nam ở cái mảng bán tải nó thay đổi nhiều hay không thì uh, mình cũng xin chia sẻ với anh em những cái góc nhìn của mình về sản phẩm uh, này và mình nghĩ là trong những cái năm gần đây thì cái lứa sản phẩm này của Mitsubishi có ấn tượng tốt và có cái doanh số bán tốt hơn so với cả thế hệ trước của nó nói qua một tí về thân xe mâm 18 mâm 18 hai màu rất khỏe khoắn và nam tính theo xe chúng ta sẽ có bệ bước chân này chúng ta có bệ bước chân chúng ta có cản trước cản sau về đặc điểm của cái xe này về ờ, về cản trước sau ấy thì mình nói luôn với anh em là nó làm cho cái xe nó có cái chiều dài cơ chiều dài tổng thể lớn hơn có chiều dài tổng thể lớn hơn tuy cái uh, cái cái chiều dài thực tế của nó nó không quá quá là thay đổi quá nhiều nhưng cái cản trước cản sau nó làm cho cái xe nó cái đuôi xe nó tăng thêm khoảng độ hai ba mươi phân theo cái cái cái thông tin mình biết và nó làm cho cái khả năng cân bằng của cái xe khá một tí nhưng nó chưa hết đâu ạ Cái khả năng cân bằng cái xe này còn được đặt trong cái động cơ Vì sao? Bởi vì là Cái động cơ ấy Cái động cơ thế hệ mới của Mitsubishi Triton ấy Theo thông tin mình được biết ấy Thì nó sử dụng nhôm nguyên khối Chưa kể nữa Hộp số cũng được sử dụng nhôm nguyên khối Và làm cho cái trọng lượng của khoang động cơ nhẹ hơn Đồng nghĩa với việc là khả năng phân bổ trọng lực của cái xe trọng lượng của cái xe trên toàn bộ cái cân thân xe nó sẽ cân bằng hơn và khi di chuyển trên các đoạn đường khác nhau thì nó sẽ giúp cho chúng ta cân bằng hơn một chút cân bằng hơn một chút bên cạnh những cái việc cái xử lý của những cái vấn đề như là cái hệ thống chống chân trượt hệ thống phanh và hệ thống cân bằng ABC XYZ của chiếc xe thì đấy cũng là một cái yếu tố mà giúp chiếc xe nó ổn định hơn trong quá trình vận hành ờ, rồi chưa kể những cái vấn đề về xe hai cầu có cái chế độ uh, gài cầu uh, gài cầu và khóa vít ra trung tâm của cái thân xe của Mitsubishi nó cũng vậy nó cũng rất là cân đối và cứng cáp nó nam tính hơn ngày xưa rất nhiều bởi ngày xưa nó trông nó như mình nói ban đầu ấy, nó hơi trông trông hơi kiểu cục cục nó tròn tròn nó sẽ không phù hợp với cái thiết kế hiện đại của cái, cái loại xe bây giờ chúng ta sẽ có một cái thùng mà tự động này chúng ta sẽ có một cái tai mà chủ của cái xe này độ lên một cái tai xe thể thao cái tai này thì mình không biết là cái chức năng thực sự của nó là gì theo mình đoán thì nó sẽ là làm cho tính chất trang trí cho xe cái thứ hai là khi mình đi off road mình ngồi trên xe hay là mình chở cái gì đấy cái này có thể khả năng là, là bằng à, chẳng buộc rồi là túm leo để để làm một cái giá đỡ hoặc là một cái chẳng cái buộc một cái leo gì đấy cụm đèn sau là full led nhá DID Common Rail DID Common Rail thì nó sẽ tương đương với cả một số cái của các cái loại xe khác như là xe Honda, xe Toyota về cái gọi là uh, điều chỉnh van biến thiên gì đó tức là làm sao để uh, sử dụng cái nguyên liệu nén vào động cơ một cách hợp lý nhất hiệu quả nhất và tiết kiệm nhất thì đây là một cái xe mà sử dụng động cơ Mivec tức là uh, động cơ Mivec là động cơ có khả năng uh, phối trộn các loại nhiên liệu một cách phù hợp và tiết kiệm nhiên liệu hơn chưa kể mình nghe thông tin là cái trục cang của nó cũng thay đổi để làm sao để uh, uh, để hiệu quả hơn trong cái quá trình đốt nhiên liệu và một cái yếu tố nữa đó là giảm cái tỷ số nén để giảm cái độ rung của của máy thì đây là một cái thông tin mà mình có thể uh, chia sẻ thêm với anh em Động cơ Common Rail cũng là một cái động cơ rất là là có thể nói là nổi tiếng của Mitsu trong nhiều mảng của Mitsu từ máy nâng hạng, máy công trình. Nên nếu như anh em có cái cái tìm hiểu về Mitsu, Mitsu cũng một tập đoàn rất là lớn về các thiết bị công nghiệp nặng. Rồi. Cái option này hay đấy. Option này là option power ruler, tức là sao cái cái option này có thể kéo được nha. Nếu anh em nào mua cái xe này á, anh em hoàn toàn có thể dùng cái remote control để anh mình kéo đẩy cái thùng đợi mình tí mình lấy chìa khóa cho anh xem xem mình nói ban đầu ấy, chủ anh anh chủ xe là một anh à, à, làm công nghệ nên là anh ý làm cái thùng này là cũng rất là chân rất rất, rất à, uh, chất chơi đây ờ, do điều kiện hôm nay hơi sáng thì mình không nhìn thấy cái đèn ở bên trong đâu nhưng mà người ta độ thêm cái thùng này nó có thể cuộn gập để cho anh em xem và bật đèn được khi mình uh, mình mình uh, mình sử dụng trong cái trời tối ấy đấy đó rất chất chơi đúng không ạ em thấy không ạ nếu như mua chiếc xe này nhá anh em có luôn cái đồ chơi hay này để sử dụng những người đi bán tải là những người luôn luôn trang bị cho mình cái đồ chơi hay ho rồi đúng không ạ đây mình tí nữa mình sẽ kể thêm một vài đồ chơi hay ho nữa ở bên trong xe xe dàn kính rồi như anh em xe dàn kính rồi kính Lexco kính chống nóng cũng rất là ổn đó đây chiếc xe một cầu mà một chiếc xe rất đáng mua chiếc xe này là chiếc xe mình à, lấy lại của anh ý mình xin báo giá với anh em luôn là xe trong tầm giá khoảng độ à, 715 triệu Xe đi 1,3 vạn Đăng ký tháng 3 năm 2021 Tức là đi được khoảng 9 tháng thôi Ở Trong các chương trình của mình thì mình sẽ giới thiệu với anh em Trong cái việc là vừa bán xe Kinh doanh xe, mua xe Và đánh giá các loại xe mình thích à, Xin mời anh em ờ, nhớ bấm like và subscribe kênh của mình Rồi hàng ghế thứ hai chúng ta sẽ có một cái hàng ghế có độ ngả vừa phải vì khó có thể là yêu cầu một cái xe bán tải có độ ngả tốt cho cho một cái khoang như thế này thì đâu đó mình nghe thấy là ờ, Ford thì làm cái điều này khá hơn nhưng mình cũng chưa được lái nhiều trải nghiệm nhiều Ford nên mình cũng chưa đánh giá được hết mà mình cũng chỉ ờ, đưa ra một cái thông tin có tính chất gọi là thông báo với anh em mình cũng không biết là cái ghế nào có độ ngả tốt nhất nhưng mà nếu như thương hiệu nào có làm được một cái cái hàng ghế thứ hai có độ ngả tốt thì thương hiệu đó xử lý được rất là tốt cái việc là di chuyển làm cái cái xe gọi là cabin kép thực sự là ok nhưng nó sẽ hy sinh một chút cái việc là là để chân phía trước hoặc họ phải làm như nào đó để đẩy khoang phía trước lên hoặc là như nào đó để cho cái hàng ghế thứ hai có độ ngả còn cơ bản thì tất cả cái xe đều có cái độ ngả tương tương tự nhau mà thôi à, một cái điểm ở trên cái bản này mình thấy hơi phi đó là cái phiền phía sau này cái camera chiếu hậu anh phần phía sau này nó sẽ là một cái cửa hốc gió hốc gió chờ nhưng mà đối với các bản 4 4 nhân 2 thì có thể nó sẽ bị ờ, cắt bớt đi. Mình không biết là bản nhân 4 4 nhân 4 nó có hay không hay là sau này nó nâng cấp lên nó sẽ có cái cửa gió phía sau hay không nhưng mà nó sẽ làm cho cái không gian phục hồi phía sau có thêm một cửa giò nữa và nó sẽ giải quyết bài toán là ông phía trước mát và ông phía sau cũng mát chứ không phải là chỉ ông phía trước mát mà ông phía sau chỉ hơi mát nhưng cái thế này nó có giải quyết thêm một vấn đề đó là nó có một cái hốc gió đây nó có hốc gió ở phía trước này đẩy xuống hàng ghế thứ hai đây cũng là bài, bài toán về mặt thiết kế gọi là uh, xử lý tốt hơn thôi chứ chưa phải là một cái hốc gió có độ mạnh ở ngay phía, phía dưới chân nó sẽ làm gì nó sẽ có lấy cái đường gió phía trước ở khoang phía trước này nó sẽ chui qua cái hốc gió này xong nó phun ra hàng ghế thứ hai thì đây là cách xử lý của họ để uh, tạo ra thêm cái, cái nhiệt độ cho người ngồi sau để để xử lý vấn đề là mát mẻ trong cái thời tiết nóng lực với bản 4x2 Premium là chúng ta sẽ có ghế chỉnh điện có ghế chỉnh điện cho người lái còn người ngồi bên cạnh thì vẫn là ghế chỉnh cơ chúng ta có lấy chuyển số vô lăng rất thú vị để lái thể thao chúng ta có cruise control chúng ta có những cái phím à, chức năng kết hợp trên này chúng ta có điện thoại rảnh tay vân vân và vân vân nhìn thấy hết chúng ta cũng à, có rất nhiều nút chờ chưa được sử dụng hết mà những cái nút chờ này có sẽ nằm trên bản 4x4 ví dụ như nút hai cầu nút gài cầu các chế độ lái của của hai cầu um, gài cầu cầu nhanh cầu chậm rồi các chế độ lái trên các mặt đường khác nhau thì bản này nó lại không có và tất nhiên nó sẽ rẻ hơn thôi mình nghe đâu thì cái bản full của nó nó hơn 4 hơn 800 triệu rồi bây giờ mình à, nói thêm về một tí về những cái công nghệ trên xe mà anh chủ anh lắp nhé chúng ta sẽ có một cái hệ thống loa súp loa súp đi theo màn Pioneer đây mình mở máy cho anh em xem đây là màn Pioneer nha đây camera chiếu anh cái này đây là màn Pioneer cái màn này chị cũng lắp thêm thôi nhưng mà nó cũng là loại màn tốt và lắp thêm cái hệ thống loa súp chúng ta sẽ có một cái đặc biệt nữa tiếng kêu tít tít này anh em thấy ờ, gì không nó chính là cảm biến áp suất lốp lắp thêm đó như vậy là khi mình ờ, mình sở hữu cái xe này trong tầm giá 715 triệu chúng ta sẽ có màn Pioneer này với loa súp với cảm biến áp suất lốp và một cái rất đặc biệt nữa một cái rất đặc biệt nữa đó chính là cái Mobile Eye Mobile Eye đó là hệ thống an toàn của Israel phát triển cho xe ô tô phát triển cho công nghệ tự hành ờ, dành riêng cho cho xe ô tô và công ty này ở là một cái startup ở Israel và họ ờ, sản xuất một số mặt hàng thiết bị ở tại Trung Quốc thì Mobileye này có giá tầm khoảng 15,9 triệu 16 triệu đến 19 triệu mình không nhớ chính xác giá nhưng mà nó phải tầm từ 15 triệu trở lên cho các thiết bị này ở đây các thiết bị gắn thêm trên xe nó sẽ có cái trái tim công nghệ đó chính là cái mắt camera đây anh em thì cái camera này nó quan sát vật thể rất tốt đọc được cả ô tô xe máy xe đạp thì hôm qua mình đã đi thử chiếc này rồi và mình cũng thử luôn cái mobile eye này rồi nó hoạt động rất là nhạy bén rất nhạy bén và nó có một cái cái cái ờ, add on tức là một cái vibration tức là một cái rung lắp ở thêm theo vô lăng lắp vào trong vô lăng mình chưa biết là nó sẽ lắp chỗ nào đâu nhưng mà nó đã đã tích hợp trong vô lăng rồi và khi mình đi mình gần chạm vào một cái xe máy phía trước là nó đã đã rung vô lăng và nó cảnh báo mình bằng âm thanh hình ảnh thậm chí là rung luôn thì đây là thiết bị rất hay nó tương đồng với cả cái ADAS tức là cái hỗ trợ lái và hỗ trợ an toàn của các cái loại xe trung cấp uh, tầm tầm trung hoặc là xe sang xe châu Âu nó tương đồng như vậy đấy cảnh báo điểm mù cũng có như vậy là cái xe này nó giải quyết được rất nhiều vấn đề à, quên mất cái màn hình Pioneer này nó tích hợp luôn cả cái cam 360 nữa tức là chủ đã nâng cấp luôn cả cam 360 cho anh em sử dài đó một cái xe trong tầm giá 715 đi được ở ờ, 1,3 vạn mà chưa được một năm đi được chưa được một năm nhé đi được có 9 tháng lắp thêm đến 4 năm đồ 45 loại đồ trên xe toàn đồ hay và tổng cái thiệt hại cho cái việc lắp đồ này nó lên tầm khoảng độ 80 90 triệu. Đó. Chúng ta thử cộng vào cái giá xe xem, cái giá xe ban đầu nó khoảng độ 740 triệu. Đăng ký đăng kiểm mà mình không biết là bao nhiêu. Đấy 740 triệu cộng với 90 triệu tiền đồ, 80 triệu tiền đồ thì nó tương đương như là gần như là một cái xe hai cầu rồi. Đúng không ạ? Hơi hơi hơi hơi hơi chịu chơi, hơi chịu chơi và hơi chịu chi. Đây là lý do mà anh em rất là nên cân nhắc cái cái xe mà đã lắp nhiều đồ như này mà lại, lại có khá khá công nghệ như này nên cân nhắc thân máy cũng như hộp số đã được đúc nguyên khối nên cái trọng lượng của động cơ và trọng lượng của hộp số nó được giảm đi tầm từ 30 kg trở lên đây là thông tin mình nhận được từ những anh em kinh doanh xe Mitsubishi cũng như từ hãng chia sẻ à, cách làm như vậy sẽ làm giảm đi cái trọng lượng khoang động cơ và cái việc tăng cái chiều dài tổng thể của cái xe ở phần đuôi xe nó sẽ làm cho việc phân bổ trọng lượng của cái xe tốt hơn Đồng nghĩa với việc là vận hành tốt hơn, ôm cua tốt hơn, cân bằng tốt hơn trong cái điều kiện di chuyển khác nhau. Đó, đó là một số yếu tố về chiếc này. Và chiếc này cũng là một chiếc mà sử dụng uh, cái động cơ 2.4 máy dầu Mivec. Thì theo mình được biết thì cơ, động cơ Mivec là cái động cơ mà sử dụng cái uh, gọi là cái van biến thiên uh, làm cho cái việc là phối trộn nhiên liệu cũng như là xử lý uh, nhiên liệu và đốt nhiên liệu tốt hơn và tiết kiệm hơn trong quá trình sử dụng. Một cái yếu tố nữa, góc chụp cam thay đổi. Góc chụp cam thay đổi thì mình chưa hiểu là nó tác động đến vấn đề gì của động cơ. Thì đây cũng là một cái, cái câu hỏi mà xin nhờ các anh em chuyên môn về kỹ thuật giải đáp giúp mình để mình bổ sung thêm kiến thức. Hệ thống treo của nó là hệ thống à, treo trước thì là treo à, treo lò xo hoặc là treo macpherson Còn treo sau thì nó sẽ là nhíp. Treo sau sẽ là nhíp. Đối với cả à, cảm nhận của một số anh em khi mà chạy Mitsubishi tông thì nó sẽ là một cái cảm nhận về hệ thống treo nó hơi mềm treo nó hơi mềm tại sao vậy bởi vì là các xe bán tải như mình nói ban đầu một xe bán tải bây giờ nó sẽ phải kết hợp nhiều yếu tố kết hợp cái vấn đề của ờ, một chiếc xe off-road và một chiếc xe đa dụng đi đô thị nên nó sẽ phải đáp ứng cái việc là ờ, nhiều người có thể sử dụng được nó và đi thoải mái hơn trong thành phố và nó sẽ không phải là dạng treo cứng đối với người ưa off-road ưa tốc độ ưa thể thao thì nó sẽ cần thích cái hệ thống treo cực hơn còn đối với các bản thương mại đôi khi cái nhà sản xuất họ phải có mục đích của họ trong việc là bán được nhiều sản phẩm hơn và đáp ứng được nhiều cái nhu cầu sử dụng hơn của người dùng trong ờ, điều kiện đường phố thì mình sẽ không thể nói và chia sẻ được hết với cả mọi người về những cái khả năng vận hành của một chiếc xe bán tải thứ hai nữa là cái trải nghiệm xe của mình nói thật với anh em về bán tải là chưa nhiều như anh em chạy bán tải sâu và hiểu nhiều thì mình có thể đánh giá được hết những cái yếu tố của chiếc xe này nhưng mà về vận hành thì có thể nói ngắn gọn với anh em là một cái bản premium có tay lái chạy lượng điện rất là ok rất là hay để sử dụng tất nhiên là đối với cả nhiều anh em có cá tính khác nhau thì việc sử dụng một cái xe có uh, cái tay lái chạy được dầu và chạy được điện thì nó không phải là vấn đề quá lớn nhưng mà đối với cả nhiều người thì tay lái sử dụng chạy lực điện thì rõ ràng là nhàn nhã hơn trong cái việc di chuyển trong thành phố trong nội đô và rất là nhẹ nhàng khi vận hành thì đối với mình thì mình chưa có nhiều kinh nghiệm về lái bán tải thì mình thấy rất là ok rất là thích cái việc là sử dụng tay lái chạy được điện đối với những bán tải của Ford đối với cả những chiếc bán tải như, như những chiếc này thì tay lái chạy được điện sẽ là lựa chọn của mình nếu như mà uh, mình có đủ tài chính để mình sử dụng những cái mẫu xe bán tải như vậy ngoài ra thì um, bản này chúng ta sẽ có cái lẫy chuyển số vô lăng này cũng rất là thích có thể uh, cho chúng ta cảm giác khác nhau ở các cấp số tự động khác nhau rồi rất là dễ và rất là khoái khi mà được sử dụng những cái bản có cần số à, có cái lấy chuyển số vô lăng như này nó rất là hữu ích cho việc mình mình tăng tốc độ và vượt xe trong tình huống cần đối với thông số của Mitsubishi Triton hiện tại nó sẽ có cái thông số khoảng độ 180 sức ngựa 180 sức ngựa nói chung là vừa phải để sử dụng chắc là nếu ở trên các cái đường quãng đường khác nhau đường cao tốc ấy, thì thì người ta mới có thể đánh giá được hết các vấn đề về độ ồn rồi cái địa hình xấu nó có thể phản ánh những cái uh, bộc lộ những cái khác nhau của, của thân xe của hệ thống treo và khả cách âm của xe nhưng đối với cả điều kiện đường xá như vậy thì cũng chưa thể nói được hết điều gì cả thì chúng ta xin phép các anh em mà có nhiều kinh nghiệm sử dụng truy tông đã được chạy những chiếc này rồi chia sẻ thêm giúp mình để mình có thêm kiến thức về xe và mình bổ sung thêm trong các, các cái ờ, sản phẩm tiếp theo mình làm mình nghĩ là nếu như Mitsu mà tiếp tục uh, tạo ra những cái sản phẩm như này như này ờ, tối ưu hơn khả năng vận hành tối ưu hơn khả năng sử dụng nhiên liệu cũng như là trang bị thêm nhiều công nghệ nữa cho xe thì nghĩ là hoàn toàn doanh số nó có thể thay đổi ờ, đã nói với anh em gần đây đó là gì một cái xe bán tải bây giờ nó cần phải có thêm những cái tiện ích cho việc sử dụng đô thị vì nó sẽ là một cái chiếc xe đa dụng chứ không đơn thuần chỉ là một chiếc xe xe gọi là lội bùn lội đèo lội suối đâu tất nhiên nó sẽ phải là một chiếc xe off-road chiếc xe xe đi địa hình đi đường trường và nó không thể thiếu được cái sự hiện đại của một cái xe bây giờ một cái xe có tính đa dụng là những người mà muốn có một cảm giác lái êm ái trong thành phố đi những chiếc như vậy thì ờ, đây cũng là một cái mà tính toán của nhiều nhà sản xuất trong thời điểm gần đây họ sẽ tăng lên cái công nghệ tăng lên cái tính năng an toàn tăng lên cái lựa chọn cho khách hàng đối với cả xe này thì mình thấy rất rất hài lòng rất là hài lòng về cảm giác lái cho đến hiện tại thì mình cũng chưa được chạy quãng đường xa nên là khi mà đi trong nội đô thì mình cảm thấy khá là hài lòng ghế ra nó khá là ôm lưng nhá khá là ôm lưng nó cho những cái cảm giác lái nhẹ nhàng